khi đi rừng các bạn gặp sự cố nên biết cây thuốc này đây các bạn có thể nhìn thấy đây là cây cộng sản cũng có tên gọi khác là cây phân xanh cây yên bạch có nhiều tác dụng khác nhau ở trên thế giới họ săn lùng nhưng mà ở Việt Nam thì mọc ở khắp bờ đê bờ rào trong rừng trên nương hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn là khi lên à, nương lên rẫy hoặc là vào rừng bạn à, đi săn hoặc là hái măng hoặc là đi làm à, nương làm rẫy gặp sự cố thì các bạn nên biết cây thuốc này để sử dụng là hữu hiệu ngay lập tức đó là trị ừ, bệnh đường ruột tiêu chảy các bạn à, ăn à, nhai hai ba búp vào là khỏi luôn hoặc là các bạn bị đứt tay đứt tay khi mà vô tình dao nó cứ vào chân tay hoặc là cây que nó va chạm vào làm đứt tay làm đứt tay thì các bạn nên uh, sử dụng nó cái ờ, cây thuốc này mình ờ, sẽ hướng dẫn các bạn ờ, cách sử dụng cụ tủy khi vô rừng lên rẫy nương các bạn mình gặp sự cố là đau bụng chẳng hạn tiêu chảy gấp nên là xa khu dân cư xa bệnh viện các bạn nên sử dụng cái ừ, lá cây công sản mình hướng dẫn các bạn sử dụng rồi các bạn à, cắt cái à, ra đập lá này rồi các bạn à, cho miệng các bạn nha rồi Đấy. Ngay luôn ngai kỹ mà nó nuốt rồi Đấy, các bạn ăn nhai này thì đảm bảo là cái đau bụng tiêu chảy là nó khỏi ngay lập tức chỉ trong vòng mấy phút sau là khỏi luôn các bạn không phải về nhà mà đi trạm xá hay là đi mua thuốc để uống mà các bạn sử dụng luôn ở trong rừng cái thứ hai là như là, là săn bắn hoặc vô tình bạn bị đứt chân đứt tay chẳng hạn thì các bạn lấy cái lá này cũng lấy lá công sản này các bạn nhai này nhai nhai các bạn nhai nó nguyễn ra các bạn ờ, lấy cái bã này bạn là đắp vào cái chỗ mà bị thương đấy bị đứt chân đứt tay rồi là bị chảy sát là nó có tác dụng là cầm máu ngay lập tức đấy, không phải băng bó gì cả không phải sử dụng những cái thiết bị y tế gì cả mà các bạn chỉ cần sử dụng cái lá con sản cho các bạn nhai vào đắp lên cái thương như thế đây tôi ví dụ các bạn đắp lên này thế là nó cầm máu luôn đấy cái cây cũng sản thì nó có hai tác dụng như tôi đã chia sẻ với các bạn ngoài ra thì nó cũng có nhiều tác dụng khác nữa nhưng mà hôm nay đặc, biệt là tôi chia sẻ cho các bạn là nó có tác dụng về chữa bệnh ờ, tiêu chảy và cầm máu ngay tức khắc khi mà ta đi trong rừng mà gặp ờ, cái sự cố như thế rồi xin cảm ơn ờ, các bạn bạn xem video hãy chia sẻ để mọi người cùng xem mà nhớ nhấn nút subscribe để ủng hộ mình nha chào các bạn